có cái gì đâu Tóc này uốn thì quá đẹp mà Không đang bận đấy Tóc này uốn đẹp lắm chưa thời gian đi tóc của chị như này mà không uốn được khỏe ơi thì cái tóc nào cuốn được sao sắp xếp thời gian đi Sống đẹp nhỉ Sống rất đẹp đó là cách sấy nhá Mai này còn đông hơn 嘿嘿嘿。 嗯。 먹어요? này mới thì là của cái của dân đạt thì có bảo tiếng lời từ Đẹp không cả nhà? Đây là tóc này uốn bằng cặp à, cặp cô gái đấy ạ. Cô ấy đứng lên đây cô. Cô đứng lên đây, cô thả về đằng trước. Đấy, cứ như là gái 18 Con gái không? Con gái <laughs>